Chào anh chị, tôi Kiều Trâm Tôi Xuân Giang, chúng tôi đến từ bộ phận phát triển kinh doanh của công ty Daiichi Life Việt Nam Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm của Daiichi. Nhưng trước khi tìm hiểu về sản phẩm thì có thể nhờ anh Giang chia sẻ cùng với các anh chị về bức tranh toàn cảnh Về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân của Daiichi mình à, Về à, sức khỏe cá nhân á, thì ở Daiichi chúng ta sẽ quan tâm đến ba mảng Dạ Cái phần đầu tiên là chi phí khám và chữa bệnh thì đây Chi Lai có sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đáp ứng chi tế, ờ, chi phí về y tế dạ. để mà an tâm vui sống cái phần thứ hai nữa đó cái mảng thứ hai đó được gọi là uh, cái phần mà được hỗ trợ về chi phí điều trị ung thư thì mình lại một lần nữa đây chị Lai lại có một cái sản phẩm là gì bảo hiểm hỗ trợ, hỗ trợ điều, điều trị, trị bệnh, ung thư dạ đúng không ạ để giúp gia đình vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất của cái cái cái cái, cái cuộc sống về cái tài chính thời điểm đó để có một cái tinh thần lạc quan mà điều trị dạ. ngoài ra cái mảng thứ ba là họ mắc phải những cái căn bệnh hiểm nghèo khác thì đây Chulai lại có sản phẩm là gì bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện đúng không để có một cái tinh thần là an tâm điều trị dạ anh Giang ơi vậy lúc nãy giờ là mình nói ba cái mảng này là liên quan tới mặt về hỗ trợ những cái chi phí y tế nhưng mà anh ơi em còn được biết rằng á, nếu mà chẳng may nằm viện á, thì đâu đó có những cái nỗi lo nào là lo về chi phí à, làm sao mà chữa trị nè chi phí thuốc men nè Rồi. bên cạnh đó à, thì thu nhập của gia đình nè vẫn phải chi trả hàng ngày về những cái khoản chi phí hàng ngày của gia đình và bên cạnh đó thì mình thấy những nỗi lo này trong khi là thu nhập á, thì bị giảm sút hoặc thậm chí là chỉ còn một phần thôi ừ, anh hiểu ý trâm vậy nha có nghĩa là trâm hỏi là giải pháp nhà mình thì chỉ chữa trị chữa trị không à dạ chưa em có mới thấy lắm là một bên à. là về mặt hỗ trợ chi phí chữa trị thôi có giải pháp nào nó toàn diện hơn mà vừa chữa trị mà vừa bù đắp thu nhập bị mất đúng không dạ đúng rồi Ý anh vậy, đúng dạ không? đúng rồi ạ thì à, lần này là một cái mảnh ghép mảnh ghép còn thiếu trong cái bức tranh tổng quan về sức khỏe cá nhân của đây cho lại Việt Nam sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ viện phí ra đời nhằm bù đắp thu nhập bị mất dạ, thì sản chẳng phẩm ai nằm viện hỗ trợ viện phí à, bù đắp những thu nhập bị mất anh ơi vậy thì cái sản phẩm này á, điểm ưu việt của nó là như thế nào anh ờ, anh thì được cái may mắn là đã đọc điều khoản rồi tham khảo tài liệu rồi dạ thành ra là trước mọi người có một chút thôi nha là có những cái điểm mà đẹp như vậy nè có nghĩa là mỗi một ngày nằm viện á thì công ty lại chi trả 100% trăm trăm số tiền bảo hiểm à một ngày là 100% phần trăm số tiền bảo hiểm đúng rồi dạ chưa hết còn bảo hiểm trước trả thêm đó nha trong trường hợp phải nằm chăm sóc tại phòng đặc biệt gọi là chăm sóc đặc biệt gọi là ICU á dạ à, rồi một phần nha phẫu thuật trả thím cấp cứu do tai nạn trả thím đối với quyền lợi hỗ trợ viện phí có thể lên đến một ngàn ngày dạ như vậy là sản phẩm này là em thấy nó rất là hay rồi rất là tuyệt vời vậy thì anh ơi về mặt chi tiết hơn một xíu nữa thì anh có thể cho tụi em những cái quyền lợi của sản phẩm này như thế à, nào không anh à, trước khi nói về quyền lợi chi tiết thì anh chia sẻ một phần nha như vậy bảo hiểm hỗ trợ viện phí là để làm gì để đáp ứng bù đắp cái nguồn thu nhập bị mất khi mà phải nằm viện dạ. và chi trả trong cái trường hợp là à, sau phần điều trị ung thư và lọc thận À bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng quyền lợi một qua trăm hồi trăm phải đếm chứ anh không nhớ bao nhiêu quyền nữa nha nhiều lắm dạ để đó. Dạ, em đếm à, bây giờ với quyền lợi thứ nhất là quyền lợi hỗ trợ viện phí thì à, hỗ trợ viện phí là lên đến 100% số tiền bảo hiểm nếu nằm viện nội trú à là cho một lần nằm viện nội trú hả cho một ngày sản phẩm này là 100% số tiền bảo hiểm cho một ngày nằm viện nội trú nha các anh chị rồi. anh Giang ơi nhưng mà một ngày nằm viện nội trú anh có nghĩa là sao anh à, định nghĩa về ngày nằm viện nội trú là như thế này nè có điều kiện cần và có điều kiện đủ dạ. điều kiện cần á, đầu tiên là phải nằm viện hơn 12 tiếng đồng hồ dạ. rồi thứ nhì nữa điều kiện đủ á, là phải thanh toán viện phí theo quy định của bệnh viện dạ à. có hai điều kiện anh ơi nhưng mà có nhiều trường hợp á nằm viện chưa có đủ anh có thể là cần phải có những cái can thiệp về mặt y khoa ví dụ như là phẫu thuật nè anh hay là thậm chí á, có nhiều ca nặng là phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt à. hay là cấp cứu chẳng hạn rồi. thì những trường hợp đó sản phẩm mình có hỗ trợ luôn về mặt tài à. chính không anh anh hiểu ý của trâm rồi có nghĩa là một trăm phần trăm số tiền bảo hiểm của hỗ trợ miễn phí là chưa có đủ chưa có đã muốn thêm nữa đúng không dạ rồi ờ, có đầu anh tiên chia sẻ thì tụi em với nếu à, phải điều trị tại phòng mà mà chăm sóc đặc biệt á anh sẽ chia sẻ về cái quyền lợi là hỗ trợ điều trị tại khoa tại phòng chăm sóc đặc biệt thì lúc đó là công ty mình á ngoài cái việc á là phải hỗ trợ viện phí cái đã dạ tại vì bắt buộc là phải làm viện rồi hỗ trợ viện phí một trăm phần trăm số tiền bảo hiểm chưa đã phải cộng thêm 100% số tiền bảo hiểm nữa vì chăm sóc tại phòng đặc biệt như vậy là tổng quyền lợi cho cái trường hợp mà chẳng may khách hàng mà nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt là quyền lợi nội trú của mình vẫn được chi trả 100%. Bên cạnh đó trong phòng chăm sóc đặc biệt á, thì được thêm 100% nữa thì là sẽ được 200% cho ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt đó. Chính xác. À 200%. Dạ vậy là được hai quyền lợi rồi, rồi. anh tới quyền lợi thứ ba quyền lợi thứ ba nãy trăm nói là phẫu thuật thì sao đúng không dạ vậy thì bây giờ mình có cái quyền lợi để hỗ trợ trong trường hợp mà phải phẫu thuật à, phẫu thuật thì à, theo trăm thì phẫu thuật thì có nằm viện không À vậy là em biết là có nằm viện và là 100% số tiền bảo hiểm Đúng cho rồi. mỗi ngày nằm viện Đúng rồi, đầu tiên là cứ hai nằm viện là trả cái đó. dạ. Rồi sau đó do phải phẫu thuật cho nên trả trả tiền phẫu thuật mà là phẫu thuật á thì là lên đến 500% số tiền bảo cho lần phẫu thuật đó. Wow, 500% số tiền bảo hiểm anh. À. à vậy mình hỗ trợ quá tuyệt vời anh ơi, 500%. Rồi 500%. Lấy ví dụ như khách hàng của mình á mà bắt buộc ờ, phải gặp tai nạn mà phải cấp cứu thì như vậy lúc đó công ty mình sẽ trả gì? Thứ nhất trả chương trình hỗ trợ viện phí trước cái đã. Là 100% số tiền bảo hiểm trăm nhớ không? Dạ. Rồi, kế đến vì cấp cứu về tai nạn hỗ trợ thêm 100% số tiền bảo hiểm nữa. Vậy là trong trường hợp cấp cứu do tai nạn thì bên cạnh là số tiền bảo hiểm là 100% của hỗ trợ viện phí. Mình được thêm 100% trong trường hợp cấp cứu do tai nạn. Vậy thì tổng lên đến 200%. Yes. Anh ơi nhưng mà em vẫn còn thấy một cái thắc mắc nữa là có nhiều trường hợp á anh Giang, khách hàng vào nằm viện nội trú, sau đó điều trị xong hết khách hàng trở ra, ra viện tuy nhiên vẫn còn cần quay lại điều trị nữa à rồi, thì trường rồi. hợp đó làm sao anh hiểu rồi như vậy có nghĩa là trong đó là nội trú thì trả rồi nhưng mà sau khi điều trị trong nội trú ra xuất viện về nhà rồi dạ. nhưng cần phải những lần điều trị như là quá trị hay là dạ, đúng rồi đằng dạ, sau đúng dạ. không là Nếu điều, điều trị trong ngày mà về đúng không dạ đúng rồi thì trả sao à, mình có cái quyền lợi số 5 đó là một quyền lợi hỗ trợ điều trị ngoại trú trong trường hợp uh, điều trị ung thư hoặc là lọc thận á thì mình cũng hỗ trợ 100% số tiền bảo hiểm Cảm ơn anh. Vậy là hồi nãy giờ là em đếm là đủ năm ngón tay rồi. rồi. Dạ, đầu tiên á, em xin nhắc lại một xíu á, là quyền lợi về hỗ trợ viện phí. Đúng rồi. Kế đến là hỗ trợ điều trị tại khoa hoặc là phòng chăm sóc đặc biệt. Đúng rồi. Dạ, kế đến nữa á, là quyền lợi phẫu thuật và em đặc biệt ấn tượng với quyền lợi phẫu thuật luôn anh Giang 500% số tiền bảo hiểm cho một lần phẫu thuật và dạ, kế đến nữa là quyền lợi hỗ trợ mà trường hợp cấp cứu do tai nạn và cuối cùng á, là điều trị ngoại trú cho hai trường hợp là lọc thận và điều trị ung thư. Đúng rồi. Anh ơi, vậy anh có thể có một cái ví dụ cụ thể để cho tụi em hình dung rõ hơn khách hàng sẽ nhận được những cái quyền lợi gì không anh? Được, được. Bây giờ Minh Họa nha. Dạ. Bây giờ một ông khách hàng, anh A, 30 tuổi, tham gia số tiền bảo hiểm là 500 nghìn. Rồi. Như vậy thì uh, giả sử hôm nay hợp đồng phát hành nha. Dạ. Rồi như vậy thì cái lần một thì ông ta chẳng may bị tai nạn đi phải nhập viện và trong cái đợt nhập viện này á ông ta nằm viện 20 ngày dạ rồi trong đó thì có 10 ngày phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi phải phẫu thuật rồi phải cấp cứu do tai nạn vậy thì mình sẽ chi trả nhiêu đúng không trăm năm thắc mắc vậy đúng không dạ đúng rồi, rồi ạ trở lại với vấn đề về sản phẩm của chúng ta có năm quyền lợi Giang sẽ đi từng quyền lợi một xem quyền lợi nào chi trả quyền lợi nào chưa nha rồi quyền lợi thứ nhất là hỗ trợ viện phí đợt nằm viện này mình nằm 20 ngày trăm nhớ không dạ mà mỗi ngày á là một trăm phần trăm số tiền đúng, bảo hiểm đúng vậy là mà số tiền bảo hiểm lần này anh tham gia là 500 à dạ vậy là em lấy 20 ngày nhân cho 500 nghìn ừ. là sẽ ra được 10 triệu đúng chưa hết còn được chi trả gì nữa chưa hết hồi nãy có 10 ngày nằm ở chăm sóc đặc biệt đúng không 10 ngày chăm sóc đặc biệt thì trả thêm mỗi ngày 500 nữa À là 10 nhân cho 500 nghìn là được thêm 5 triệu nữa Đúng Rồi có phẫu thuật mà phẫu thuật trăm nhớ hồi nãy ấn tượng đó dạ năm trăm phần trăm số tiền bảo hiểm cho một lần cho một lần phẫu thuật có nghĩa là 500 nghìn nhân với 500 phần trăm là hai triệu rưỡi đúng rồi rồi cấp cứu do tai nạn Anna được cấp cứu do tai nạn mà qua wow, chi trả quá trời luôn một trăm phần trăm số tiền bảo hiểm nữa dạ 500 nghìn nữa à, rồi nhưng mà chưa có điều kiện ngoại trú đúng không bởi vì tất cả đều là nội trú mà dạ. quyền lợi ờ, ngoại trú trong trường hợp này không có phát sinh tác dụng tổng quyền lợi chi trả trong trường hợp cái lần một này của anh e là 18 triệu Wow, một lần tai nạn được công ty hỗ trợ 18 triệu Vâng Nhưng mà cũng vì cái lần tai nạn này á Mà bác sĩ mới phát hiện ra được anh ta có bị một cái mắc phải một cái chứng bệnh ung thư Và 6 tháng sau thì oh. anh ta quay trở lại để tiếp nhận điều trị Anh ta phải nằm viện 20 ngày Trong đó có 10 ngày là nằm chăm sóc đặc biệt Dạ Có một lần phẫu thuật được ha và dạ. bắt buộc phải điều trị thêm 6 lần về quá trị sau ờ, sau khi xuất viện á vậy thì bắt đầu mình tính xem cái anh A sẽ nhận được bao nhiêu tiền ở lần hai nha đầu tiên nằm viện 20 ngày giống như dạ, hồi nãy giống như hồi nãy 10 triệu ạ rồi lại chăm sóc đặc biệt 10 ngày dạ 5 triệu rồi phải phẫu thuật à 500 phần trăm 2 triệu rưỡi ạ rồi phải điều trị tại nhà đó phần điều trị và quá trị đó là 6 lần Dạ, mỗi lần là 100% số tiền bảo hiểm Vậy tổng cộng là thêm được 3 triệu đồng Rồi như vậy Trâm sẽ nhìn thấy rất là rõ là vì lần này mình không có chi phí về cấp cứu do tai nạn đúng không? Tại vì dạ. do bệnh mà Vậy thì chúng ta có bốn quyền Vậy thì trong cái bốn quyền này phát sinh tác dụng Thì sẽ ra đến được là 20 triệu 500 nghìn Vậy tổng hai lần chi trả lên đến 40 triệu Dạ, tổng hai lần chi trả rất là cao lên đến 40 triệu đồng Anh ơi, nhưng mà cho em hỏi thật một xíu là tổng quyền lợi chi trả rất là cao vậy á Phí cao không anh? nếu em là anh A đó thì với trường hợp này chị trả được 40 triệu rồi đó thì phí mà đóng hàng năm 3 triệu thì sao em thấy sao cười trừ đúng không hai triệu thôi hai triệu hai triệu hai triệu thì em thấy sao em thấy hai triệu thì mức phí hợp lý hơn rồi anh à, nhưng mà không phải trăm mà không phải hai triệu mà là một triệu một trăm hai mươi lăm nghìn cho mức phí bảo hiểm của anh em 1 triệu 125 nghìn hả anh? Đúng rồi, đúng rồi Wow, mức phí hấp dẫn á à, Trâm thử làm bài toán nhỏ giùm anh đi Như vậy một năm thì có 365 nghìn 365 ngày, ngày Làm bài toán chia nhỏ rồi đâu đó chưa à. được 3 nghìn đúng không? Wow, chỉ có 3 nghìn đồng Mà mình có thể tạo ra một cái giải pháp Mà công ty bảo hiểm sẽ hỗ trợ cho mình một khoản chi phí Như ví dụ này lên đến 40 triệu Rồi à, thấy trâm cảm nhận về sản phẩm rất là tốt cảm thấy rất là, rất là thấy quyền lợi sản phẩm rất là nhiều đúng không ạ dạ vậy nếu trâm là tư vấn tài chính thì ngay tại thời điểm này sau khi được chia sẻ sản phẩm như thế này nè trâm về giúp anh giang một chuyện đi là đọc lại hết tất cả điều khoản của hợp đồng và nhanh chóng đưa giải pháp này đến để đáp ứng nhu cầu của từng người việt nam ta trâm có dám làm không chắc chắn là anh Giang em sẽ về em lấy điều khoản và tất cả những gì giới thiệu về sản phẩm em sẽ đọc lại hết để hiểu hết rõ về tất cả các quyền lợi những ngóc ngách của sản phẩm và em sẽ chạy ngay đến tư vấn với khách hàng anh Giang vâng. bởi vì em nói thật luôn đối với mức phí mà mình chia nhỏ ra là 3.000 đồng một ngày thì em tin chắc rằng không chỉ riêng em đâu anh mà em nghĩ là tất cả khách hàng của mình đều có thể bỏ ra cái khoản chi phí này để được bảo vệ thu nhập vâng, em thấy rất là tuyệt vời luôn anh vâng, ơi vâng, dạ anh giang anh giang nhưng mà hồi nãy là mình nói cái sản phẩm này nè anh giang 500 nghìn đồng một ngày cứ mỗi một ngày nằm viện là được chi trả 500 nghìn đồng vậy cái mức chi trả nó nó có lên tới 500 triệu hay 600 triệu gì không anh ừ. hay là có cái giới hạn tham nữa nè tham nữa nè đúng không được hỗ trợ viện phí xong rồi được dạ. hỗ trợ phẫu thuật xong rồi chưa đã <laughs> đúng rồi em nhiều còn muốn là được hỗ trợ bao nhiêu lần anh tối đa là em nhiều là càng nữa, đúng nhiều càng tốt à. dạ vậy bây giờ trở lại ví dụ của anh Na đi anh Anna anh tham gia 500 triệu cái 500 nghìn dạ. 500 nghìn trên một một ngày nằm viện và với cái điều điều khoản mà chi trả tối đa mức chi trả có thể lên đến 1.000 ngày vậy thì cứ lấy 500 nhân cho nghìn 500 nghìn nhân 1 nghìn là ra 500 triệu à dạ 500 triệu đúng rồi mà đó là do mình chỉ tính trường hợp đầu tiên trong bảng là hỗ trợ viện phí thôi đúng rồi còn những cái trường hợp khác là mình lại nhân lên theo số ngày giới hạn trong đúng đây rồi, đúng không ạ trong cái à, trong cái bản này thì đã được thể hiện rất là rõ là mỗi một đợt nằm viện thì tối đa là 20 ngày dạ. rồi trong một năm của hợp đồng thì tối đa là 100 ngày và trong suốt thời hạn hợp đồng á thì là ngàn ngày và và cứ như vậy trong cái tham khảo kỹ điều khoản thì trong điều khoản hợp đồng rất là chi tiết mình cứ tham khảo để đến với khách hàng là đúng nhất à, tự hào về đây chi là có những tư vấn để đến tư vấn với khách hàng đúng nhất phù hợp nhất với giải pháp dạ. tài chính gia đình anh ơi nhưng mà em vẫn thắc mắc một xíu trong bản này á anh em thấy cái đơn vị của mình á là mình có ghi là đợt nằm viện à. vậy cái đợt nằm viện đó được hiểu làm sao là cùng một đợt mà hiểu làm sao là khác đợt vậy à. anh có nghĩa là tính cái cách cái đợt nằm viện ra sao đúng không dạ, đúng rồi à. để hiểu được đợt nằm viện là thế nào á thì anh giang muốn chia sẻ về khái niệm về xuất viện của lần trước và nhập viện của lần sau đó là một ý ý thứ hai là hai lần này nè nó cách nhau bao nhiêu ngày ý thứ ba là cho cùng cho cùng một bệnh một thương tật nha và bắt đầu định nghĩa như sau lần xuất viện lần trước lần nhập viện lần sau của cùng một bệnh mà nếu ngắn hơn 30 ngày có nghĩa là năm trong vòng thời dạ, gian chưa 30 đến ngày. 30 ngày à, thì lúc đó mình tính là một lần nằm viện một đợt nằm viện à, à trâm đồng ý chưa dạ Nh rồi dạ trâm rồi. theo kịp rồi đúng không dạ kịp trường hợp anh. khác bây giờ không phải nằm ở trong 30 ngày mà nằm dời ra chút à, nằm ở phần mé bên này à là là nhiều hơn 30 ngày ví dụ 35 ngày dạ thì trường hợp đó mình xét là đợt nằm viện khác hay nói khác hơn là hai đợt nằm viện à, khác nhau là và là hai đợt nằm viện khác nhau đúng rồi anh ơi nhưng mà về những cái sản phẩm mà sức khỏe này kia nọ anh như sản phẩm này của chúng ta nè để nhận quyền lợi đơn giản không anh đơn giản đâu có gì khó đâu bây giờ anh anh bắt đầu dẫn chứng cho trâm là để cho trâm nhìn thấy đơn giản như thế nào nha bất kỳ một cái gì đi nữa ngoài đời thường cũng vậy dạ. mình muốn được người ta trả thì mình phải yêu cầu đúng không thì trong bảo hiểm nhân thọ yêu cầu chi trả bồi thường làm form đi làm đơn đi à dạ điền vào tờ giấy là yêu cầu chi trả bồi thường rồi ý thứ hai là sau khi đã yêu cầu chi trả bồi thường người ta sẽ đặt một vấn đề dễ yêu cầu cái gì đúng không yêu cầu cái gì thì có bằng chứng cái đó yêu cầu trả hỗ trợ viện phí đúng không vậy thì những bằng chứng gì liên quan hỗ trợ viện phí dạ. rồi tàu thuốc có không giấy xuất viện có không rồi ờ, những chi phí liên quan phẫu thuật có không những cái thằng mà liên quan đến cấp cứu có không nằm trong sách đặc biệt có không à. đó nếu chúng ta có những bằng chứng như vậy thì chỉ trả thôi dạ à vậy là đơn giản là thu thập hết tất cả các cái chứng từ liên quan đúng, đúng không rồi. anh đó là chưa kể đến cái phần là mình có thể thu thập thêm về, về chứng từ về tài chính mà bản bản bản phô tôi không cần bản gốc chứng đâu. từ tài chính à là hóa đơn đó đúng, đúng không rồi, anh? Đúng rồi đúng rồi ví dụ như dạ là... dạ hóa đơn những chi phí mà mình đã chi trả rồi chính xác rồi chưa đã đâu chưa đơn giản đâu nó còn đơn giản hơn nữa tiện lợi hơn nữa nhanh chóng hơn nữa là gì gần đây nè công ty mình vừa để tạo cái khoảng cách giữa công ty và khách hàng càng ngày ngắn hơn á, thì có một cái ứng dụng tên là Daiichi Connect khách hàng bây giờ lem là không yêu cầu chi trả bồi thường á, là không cần phải ra khỏi nhà đâu ngồi tại nhà thôi ủa được luôn hả anh được chỉ cần đi vào nhập username password là cái mật khẩu mình á dạ. à, vô trong cái phần cái ứng dụng Daiichi Connect đến cái mục yêu cầu chi trả bồi thường thực hiện trên app thực hiện trên cái ứng dụng này chụp chụp chụp, chụp hình tất cả những cái bằng chứng có liên quan đến là yêu cầu chi trả bồi thường này và thế là submit thôi nộp thôi và bộ hồ sơ đó sẽ về tới bộ phận yêu cầu chi trả bồi thường họ sẽ xem xét xem như thế nào và thực hiện chi trả thôi dạ rất là đơn giản mà em nghĩ là rất là tiện anh mình không cần phải di chuyển đến quầy hay là thậm chí là không cần các cái bạn tư vấn để gọi điện thoại lại và làm rất là đơn giản vâng anh ơi thủ tục thì em thấy giờ đơn giản rồi đó nhưng mà em vẫn còn thắc mắc một xíu nói chung là em thắc mắc hơi nhiều một xíu vì à. em muốn biết là biết rất là kỹ sản phẩm để đi nói với khách hàng đúng thì, thì những cái sản phẩm khác của mình ở thanh giang mình sẽ có thời gian loại trừ và thời gian chờ do nguyên nhân là bệnh hay nguyên nhân gì đó thì không biết sản phẩm này của chúng ta có không anh ý em nói là thời gian loại trừ gì dạ đúng nói rồi thẳng ạ. rồi dễ đi tôi dễ trả lời không có mà có wow. nha mà có mà có mà có ủa là sao anh ờ, có nghĩa là nó có hai trường hợp trường dạ. hợp thứ nhất thôi bây giờ anh nói có trước hay nói không có trước dạ thôi nói không trước đi nói anh không có trước Trả lại ví dụ của na nãy dạ em nhớ hồi nãy là gì hợp đầu gì phát hành xong ông bị tai nạn mà đâu có thời gian chờ đâu trả không dạ trả ờ vậy đâu cần thời gian chờ à vậy là trong trường hợp tai nạn ừ. thì không có thời gian chờ đúng rồi vậy thì trường hợp nào có anh rồi vậy uh, trả lời trường hợp có ha à, nếu chẳng may khách hàng phải bệnh trong khoảng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng phát hành phải nằm viện thì công ty không chi trả cho những ngày nằm viện trong vòng 30 ngày đó. Vậy là thời gian chờ do bệnh là 30 ngày. 30 ngày. Kể từ ngày thứ 31 trở đi thì công ty sẽ trả. Tuy nhiên, à. tuy nhiên nói đi thì phải nói lại. <laughs> có một số bệnh trong có thể tham khảo điều khoản, trong một số bệnh đặc biệt có một cái danh sách rất là rõ ràng thì những cái bệnh đó thì phải đợi tới ngày thứ 91 mới chi trả hay nói khác hơn là loại trừ danh sách những bệnh đặc biệt là 90 ngày Vậy là thời gian loại trừ mình những bệnh bình thường là 30 ngày à. Một số bệnh đặc biệt trong điều khoản là 90 ngày Đúng rồi Trâm Nếu mà vậy thì em cho em hỏi xíu là nếu chẳng may vì một cái lý do nào đó Hợp đồng này mất hiệu lực và phải khôi phục trở lại Thì em có hai ý Đầu tiên là được khôi phục không anh? Ừ, Còn cái lời... thứ hai nữa là em muốn hỏi vậy thì cái thời gian chờ lúc này mình tính làm sao anh? À, câu trả lời là đầu tiên là được bởi vì là sản phẩm mà vì lý do gì đó khách hàng quên đóng phí chuyện bình thường dạ hết ngày gia hạn đã quên thì làm gì nhớ ngày gia hạn dạ mất hiệu lực bình thường được không xác nhận hợp đồng bảo hiểm được phép khôi phục trong vòng hai năm kể từ ngày mất hiệu lực vậy câu vế đầu tiên trả lời là được Đã, được phép khôi phục vậy thì khôi phục xong rồi loại trừ như thế nào anh giang xin phép trả lời ý thứ hai có nghĩa là khi hợp đồng đã khôi phục lại thì kể từ ngày hiệu lực lại mình loại trừ 10 ngày thôi cho tất cả các cái cái bệnh kể cả bệnh đặc biệt Dạ, lúc này là không phân biệt bệnh đặc biệt nữa à. tất cả chỉ quy chung một mức là 10 ngày đúng rồi bởi vì bệnh đặc biệt á, là chỉ loại trừ cho 90 ngày đầu tiên trong năm hợp đồng đầu tiên thôi chứ còn những lần sau thì không tính cảm ơn anh giang vâng. thì em hiểu về sản phẩm rồi à. hồi nãy giờ anh giang chia sẻ rất là nhiều rồi em chỉ còn một xíu nữa thôi vậy thì ai có thể tham gia được sản phẩm này anh à tham gia thì ờ, từ trẻ nhỏ đến người già đều được hết Trước đây là từ 0 đến 60 đúng không ạ? Dạ đúng rồi Bây giờ mở rộng thêm 5 tuổi nữa Như vậy là từ 0 tới 65 tuổi đúng luôn rồi, đúng không anh? Đúng rồi, từ 0 đến 65 à. à, độ tuổi đã mở ra rất là rộng cho khách hàng của chúng ta Đúng rồi Anh ơi, vậy thời hạn kết thúc hợp đồng bao nhiêu anh? thời hạn kết thúc hợp đồng em đang hỏi là cái cái cái khả năng cái tuổi bảo vệ dạ, đúng, đúng rồi cái à. tuổi của cái người được dạ. bảo hiểm mà chấm dứt là ở thời điểm nào dạ, đúng, đúng không? rồi cái tuổi tối đa mà có hồi thể trước là 65 giờ 65 chịu không Dạ thì cái đó tùy vào công ty thôi <laughs> Cộng thêm 10 năm cho anh 75 tuổi ha Đúng rồi Độ tuổi mình bảo vệ tới với sản phẩm này rất là rộng luôn Đúng rồi 75 tuổi Có nghĩa là đầu tiên là mở rộng phạm vi Dành cho bảo rộng độ tuổi của cái người tham gia Kế đến là gì? Mở rộng cái độ tuổi bảo vệ của cái người được cho cái người được bảo hiểm Dạ ừ. Anh ơi vậy chỗ này em không hỏi anh nữa Em đoán luôn em biết những cái sản phẩm khác đó anh những sản phẩm bổ sung khác thì là sẽ là người được bảo hiểm của sản phẩm chính nè và bên mua bảo hiểm nè sẽ được tham gia vậy thì em đoán sản phẩm này cũng giống vậy đúng không anh đúng chính xác còn thêm nữa được thêm luôn hả anh thêm người được bảo hiểm bổ sung nữa anh ơi vậy người được bảo hiểm bổ sung cụ thể hơn là ai anh anh chị em dạ cha anh... mẹ cha mẹ của người hôn phối của người được bảo hiểm được luôn cha mẹ của người hôn phối cũng được luôn hả anh đúng rồi qua wow, vậy là gần như là tất cả những thành viên trong gia đình là gần như có thể tham gia được sản phẩm này rồi đúng đúng đúng à, em đã có tham gia nhiều sản phẩm khác rồi vậy bây giờ thêm một hợp đồng nữa em không tham gia sản phẩm hỗ trợ viện phí này mà những người thân của em sẽ tham gia thì được không anh uhm, một câu hỏi hay có nghĩa là anh hiểu câu hỏi của em là vậy có nghĩa là trâm là người được bảo hiểm chính trong sản phẩm của lần này dạ đúng rồi trâm không tham gia hỗ trợ viện phí dạ thì chồng trâm con trâm dạ, có tham rồi. gia được không đúng không dạ đúng Bà rồi ý à. vậy đúng không dạ đúng rồi thì uh, vậy anh trả lời là không được bởi vì nếu người được bảo hiểm chính người được bảo hiểm của sản phẩm chính mà không tham gia sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ viện phí thì những người thân trong gia đình sẽ không được đi đính kèm đâu ạ vậy là đầu tiên là người được bảo hiểm của sản phẩm chính phải tham gia thì người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này mới được tham gia chính xác và Trâm ơi còn một điều nữa à, nãy giờ mình đang nói cái chuyện được và không được đúng không bây giờ anh nói thêm một cái chữ được cho anh coi nữa nè là có thể gắn kèm được cái sản phẩm nào không thắc mắc đó hả em vừa tính hỏi luôn á anh dạ, rồi, dạ. vậy anh cho em xin cái thông tin này với trâm còn nhớ đại lý kênh truyền thống của chúng ta thì họ sẽ tham gia được những sản phẩm nào bán được những sản phẩm nào được dạ khai đầu thác. tiên á là em biết là khai thác được sản phẩm là an phúc hương thịnh toàn diện nè rồi an tâm hương thịnh toàn diện nè đại gia an phúc nè và ở những cái thành phố lớn An Giang thì có thêm sản phẩm An Thịnh đầu tư nữa đây là bốn cái sản phẩm hiện hữu của mình Đáng vậy, là vậy nhiều. bây giờ nếu công ty nói là bây giờ cho hỗ trợ viện phí đi chung với bốn xong chín nó luôn em chịu em bán không dạ em rất là thích anh như vậy thì nó rất là rộng và khách hàng rất là dễ tham gia chưa hết đâu ngày xưa lấy ví dụ như em tham gia sản phẩm uh, à, năng y đi dạ à, bảo hiểm hỗ trợ bệnh nan y đi thì không thể nào tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện đúng không dạ đúng rồi mình chỉ được lựa chọn một trong hai sản phẩm đúng thôi anh bây giờ không có vậy em tham gia sản phẩm gì cũng cần biết trong cái gói của em bây giờ muốn tham gia thêm cái hỗ trợ viện phí thì cứ tham gia là mình có thể tham gia kèm đến tất cả các cái sản phẩm hiện hành của Chi Lai luôn đúng đối với sản phẩm bổ sung dạ ừ. cho nên là gì hồi nãy sản phẩm chính thì bốn sản phẩm mà inc e đang khai thác đúng không kênh truyền thống đang khai thác dạ. vậy được gắn bây giờ tất cả các sản phẩm bổ sung mà đây đã mua rồi thì gắn hỗ trợ miễn phí cũng được luôn vậy là dạ. mình hiểu là gì như vậy là em thấy đó. là điều kiện tham gia là rất là rộng rồi đúng rồi còn một cái em nghĩ là nếu mà công ty mình có được luôn là quá tuyệt vời luôn nhóm nghề nghiệp thì sao anh mình có giới hạn ở nhóm loại 4 không anh không bán luôn wow bán luôn cả cho nhóm nghề nghiệp loại 4 một hai ba dĩ nhiên bán rồi đúng không lần này nhóm 4 bán luôn à... mở hết bán hết được ha thỏa mãn chưa dạ sắp thỏa <laughs> mãn rồi anh ơi nhưng mà em thấy đối với lần này cái sản phẩm mình ra anh ờ, phí thì rất là tốt nè điều kiện tham gia cũng rất là rộng nè vậy cái đối tượng khách hàng mà sản phẩm này hướng đến là ai anh đối tượng khách hàng á mà hướng đến á thì nói sao đi tham quá chưa có hỏi lời số tiền bảo hiểm bao nhiêu đừng lo đi hỏi lung tung hết chứ không biết Tại số tiền của chị bây chị giờ là em thích sản phẩm này quá rồi <laughs> thích sản phẩm này quá rồi dạ. à, nếu mà khách hàng mà mình chia sẻ với khách hàng mà khách hàng thích vậy á thì đó là một điều rất là tuyệt vời nhưng mà trước tiên mình phải hiểu được thông được là hiểu rằng là trên insight người ta đã chặn được số tiền bảo hiểm bao nhiêu nhiêu rồi dạ. nhưng nếu khi mình trình bày khách hàng mà chỗ này mình nói được cái về trả insight không được có hơi kỳ không dạ đúng rồi ạ rồi vậy thì đơn giản thôi bây giờ số tiền bảo hiểm đó thì đối với người mà lớn 18 tuổi á, bằng 18 tuổi á thì ờ, được tham gia tối đa là 1 triệu và phải là bội số của 100 ví dụ như 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, dạ. 800, 900 1 triệu đó vậy mình có những mức số tiền bảo hiểm dành cho người lớn dạ. còn đối với trẻ em á có nghĩa là người nhỏ hơn 18 tuổi thì được tham gia là tối đa là 400 được trăm anh ơi vậy thì khi nào thì em được chọn cái số tiền bảo hiểm là 100, 200, 300, 400 à. hay là em muốn chọn như thế nào cũng rồi, được rồi anh hiểu để mà nói chuyện với khách hàng đúng không dạ đúng rồi ạ rồi cứ mỗi 3 triệu phí phí sản chính á thì mua được 100 k 100 ngàn ngày cho một ngày làm việc ví dụ nha dạ anh ví, ví dụ như một cái à, bạn 30 tuổi bạn mua sản phẩm chính là 30 triệu dạ. 30 triệu chia phí 3. của sản phẩm chính là 30 triệu chia cho 3 triệu à vậy là mua được một 10 một triệu được hang, vậy là mua được 1 triệu nhưng mà công ty lại mở rộng hơn nữa nếu bạn không thích mua 1 triệu bạn mua 500 cũng được có nghĩa là gì đã lớn rồi thì được phép vui nhỏ À dạ giới hạn lúc đó là một triệu nhưng Tối mà đa là khách hàng triệu. có được tham gia là hai ba bốn năm sáu trăm À được, được hai trăm năm rồi ha. Rồi. Dạ. Anh ơi nếu vậy cho em hỏi thêm xíu nữa, nhiều người tham gia trong cùng một hợp đồng. À. Ví dụ như với mức phí của anh vừa nói. Rồi. À, bản thân em tham gia một triệu. À con em cũng tham gia một triệu hay là cộng cả hai mới được một triệu anh? À trường hợp này thì nó như thế này nha đầu tiên điều kiện tiên quyết là người được bảo hiểm chính phải tham gia dạ đúng là rồi trường hợp này thì à, đầu tiên là nếu người được bảo hiểm chính đã tham gia 1 triệu rồi thì không được người được hiểm bổ sung không được tham gia ồ còn nếu người được bảo hiểm chính tham gia 800 thì còn lại 200 thì con của trăm sẽ được tham gia 200 đó hoàn toàn có thể cho hai đứa con một đứa 100 như vậy là tổng tất cả các cái người được bảo hiểm trong hợp đồng thì cái số tiền bảo hiểm đó một triệu là được đúng không anh? Đúng Cho rồi. trường hợp mà cái phí mình vừa nói. Lưu ý một điều là số tiền bảo hiểm hỗ trợ viện phí của người được bảo hiểm chính phải lớn hơn các bạn bổ sung đi kèm. Dạ, dạ rồi. dĩ nhiên rồi. Vâng. Anh ơi vậy thì anh cho em xin lại câu hỏi hồi nãy đi Em vẫn thắc mắc là cái đối tượng mà mình hướng đến À đối tượng hướng đến đúng không ạ à? Là tư vấn á thì cứ phải à, có khách hàng mục tiêu lấy ví dụ như đầu tiên mình phải tiếp xúc với khách hàng lân cận làm quen trong khu mình ở sau rồi khu mình làm việc đúng không giờ rộng rộng rộng ra mấy khách hàng lạ dạ. Yeah. là quen trước rồi mới lạ thì đối với từ mục tiêu của bảo hiểm hỗ trợ viện phí cũng vậy thôi nhưng uh, do mình đọc tài liệu trước mà thì cũng cũng nhìn thấy những cái đối tượng mà có thể được ưu tiên cho lần này đó là những người làm công ăn lương dạ. như, như mình nè như vậy cái ngày mà mình nghĩ là mất thu nhập dạ có rủi ro bị giảm thu nhập thì sản phẩm này sẽ bù đắp lại đúng rồi là bù đắp thu nhập bị mất dạ. rồi đối tượng khác là đối tượng tiểu thương nè ví dụ như là những cái cô chú ờ, ở ngoài chợ hay đúng là rồi, những rồi. cái cô chú mà đúng buôn bán tại nhà đúng không anh thì cứ đi làm ngày đó không làm mà nằm viện rồi tiền đâu có thu nhập không dạ đúng rồi ạ mà hỗ trợ viện phí gọi có tên tự hào là gì bù đắp thu nhập bị mất mà vậy đối tượng đó là đối tượng thứ hai đối tượng thứ ba là những anh trẻ trẻ đó mà không có bảo hiểm xã hội chẳng hạn vậy thì nếu ngày đó chẳng may nằm viện thì gần như thu nhập bị mất mà đâu có ai bù đắp đâu nếu có xã bảo hiểm xã hội thì còn bù đắp được 70 trăm à dạ Bây nếu mà có không luôn. có thì là mình chưa có khoản nào để bù đắp thì đúng sản không? phẩm này chính là cái nguồn bù đắp vô đúng rồi vậy ba đối tượng nó ưu tiên làm trước đi được dạ không rồi rồi dạ, đó <laughs> anh ơi như vậy thì hồi nãy giờ là mình đã cùng nhau nói về sản phẩm rồi mình nói về đây là sản phẩm để hỗ trợ về mặt là hỗ trợ thu nhập bù đắp những khoản tài chính khi chẳng may nằm viện bên cạnh đó thì đối với sản phẩm có 5 quyền lợi và em vẫn nhớ tới bây giờ luôn là điều trị mà phẫu thuật á, là lên đến 500% số tiền bảo hiểm đúng rồi Dạ và còn một cái nữa là giới hạn chi trả nó không có giới hạn gì hết rất là rộng mỗi cái quyền lợi á, có thể lên đến là 1.000 lần 1.000 ngày đúng không anh thì nó rất là rộng nó rất là tốt thì hy vọng rằng á, sau khi theo dõi cái phần này các anh chị có thể về tư vấn ngay cho khách hàng của mình đọc điều khoản và chăm tin chắc rằng khách hàng của chúng ta với mức phí như anh Giang vừa mới chia sẻ rất là rẻ 500 nghìn chỉ có tương ứng với là 3 ngàn một ngày thôi thì sản phẩm này sẽ đến tay của người dân Việt Nam của chúng ta rất là tốt ạ. À. Dạ rồi như vậy thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi và hãy nhớ là đừng quên là like và subscribe kênh youtube của Academy để chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều hơn nữa những cái điều rất là thú vị về chương trình, những cái điều rất là thú vị về sản phẩm của Daichi đến với các anh chị. Xin chào các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.